Ờ, chào anh em à, ờ, Thời gian qua thì uh, trên mạng thì có xôn xao rất nhiều về cái vấn đề mà làm lợi xăng à, Thông qua một cái bộ uh, làm lợi xăng thì cũng úp mở rất là nhiều à, Thực ra thì trong cái bộ làm lợi xăng đó thì uh, có một bộ uh, thông bét hạt uh, và các mũi khoan Rồi một số những cái uh, bí kíp rồi họ uh, có thể thay đổi một số những cái đường gió rồi đường uh, Ờ, Ziegler và để đưa cho một cái tỷ lệ hòa khí vào trong à, động cơ nó thay đổi so với cả những cái à, cái cái, cái thông số của nhà sản xuất nhưng à, ngày hôm nay đấy mình làm một cái clip nhỏ à, ở trên những cái chiếc chế này thì đây là những chiếc chế mà nó là cái mô hình dạy học à, được khoan bổ à, tận ruột từng chiếc chế một để cho anh em có thể hiểu được những cái hoạt động trên một cái chiếc chế à, từ lúc khởi động rồi lúc uh, lổ gan anti tăng tốc rồi chạy tốc độ cao thì như thế nào thì có thể là trong khuôn khổ của một cái độ dài của clip thì à, cũng có thể là nhiều anh em cũng có để là sự chưa hiểu được chắc chắn hết tất cả những cái toàn bộ à, nhưng mà à, trên cái vấn đề làm lợi xăng à, mà xôn xao trong thời gian vừa qua đấy thì mình cũng sẽ cố gắng để à, hướng dẫn anh em à, những cái cách làm để rồi anh em có thể là tự làm rồi tự uh, kiểm chứng trên các cái địa hình rồi các cái điều kiện hoạt động rồi các cái thời tiết ở các cái vùng miền khác nhau ở ờ, trên một chiếc xe uh, được thay đổi rồi nó mang lại những lợi ích gì đặc biệt là về màu buji này về chế độ hoạt động ổn định của động cơ và trên các mọi địa hình à, thì ở trên đây thì mình sẽ lấy một cái chế hòa khí đơn giản nhất đó là chế hòa khí của xe Super Dream à, trên chiếc ờ, chế bạc khí này thì đã được mổ ra à, tận ruột và mình có thể nhìn thấy à, hai cái đường à, hoạt động chính trên một chiếc xe hai cái mạch xăng chính trên một à, chiếc xe thì ở đây mình không nói về cái à, cái le này nữa vì cái le này thì là đóng học gió lại để bớt gió này để có thể là cái <clears throat> việc khởi động nó dễ dàng nhưng ở đây thì mình sẽ chỉ cho mọi người cái đường gió thì ở đây thì mình sẽ thấy này đây mình chỉ cho mọi người đây là cái đường gió chính đường gió chính để đi vào cái lơ chính này đó thì đây là các cái ống tia để nó xé tơi xăng trước khi đi lên ở cái cối cối cối này đấy và cái lượng xăng đi lên nhiều hay ít thì phụ thuộc vào cái tiết diện giữa cái kim ga và cái lỗ ở đây đó. thế thì cái việc thay đổi mà họ ừ, có thể dùng ấy, đó là việc mà dùng cái à, các cái đầu bét hàn thông bét hàn để thông cho cái lỗ gió ở đây mình quay cho mọi người nhìn nó à, sát một chút mình tháo ra đó. thì ở đây cái đường gió của nó đường gió ziller này đường ziller gió mình hay gọi đây cái đường cơn nhỏ nhỏ này nó là xích lơ gió thì chúng ta có thể là cái cách làm ấy thì là sẽ dùng cái ờ, đắt ờ, thông hoàn để làm thông rộng cái ờ, đường xích lơ gió này ra một chút đó, để mục đích là gió từ đây đi vào được nhiều và nhiều hơn đó là cái thứ nhất thứ hai nữa là có thể là họ dùng một cái mũi khoan <coughs> mũi khoan nhỏ là một ly 2 1 ly 3 1 ly 4 tùy theo từng cái đời chế hỏa khí để khoan rộng cái lỗ này đi ra một chút để lượng gió nó đi vào rồi đồng thời thì à, à, Đồng thời thì à, trên cái dây lơ chính này Trên dây lơ chính này thì à, bạn lấy đặt trên cái signal chính thì nó có cái phần G đây thì à, họ mài đi đây là cái lơ mà mình à, mài đi Đó. thì mình nghĩ rằng là mục đích của cái việc mài này thì có thể là để cho nó không bị vướng quá nhiều đường gió hoặc là nó thông thoáng ở cái khu vực này ra đó. và đặc biệt là trên cái đường dinh nơ phụ cũng vậy à, ở đây thì mọi người nhìn đấy cái đường dinh nơ phụ đường gió và dinh nơ phụ nó đi vào đây thì ờ, cái đường dích nơ phụ này thì cũng tùy đời xe thì theo cái cách làm thì cũng có người khoan rộng thêm một chút nữa Đó. có người là khoan rộng cái đường dích nơ gió ờ, phụ ra thì đây là đường dích nơ gió phụ này đây là đường dích nơ gió phụ còn đây là đường dây mơ gió chính Đấy. thì họ sẽ khoan khoan những cái đường này ra Đó. thì mục đích thì ờ, theo như họ nói thì là cái việc là làm vậy để tạo một cái xoáy lốc để đưa cái cái xăng mà trước khi vào bùng đốt nó có thể được tơi hơn nữa thì mình cũng rất đồng quan điểm với cái việc mà ừ, tạo một cái luồng xoáy lốc đối với chế hòa cái cái, cái hòa khí để đi vào vì cái việc đó là họ làm cho cái việc mà động cơ rất dễ bắt lửa rất dễ cháy và cháy triệt để sinh công suất triệt để đó là cái mà cải tiến thì mình thấy rất là, là tốt nhưng nếu thay đổi được cái tỷ lệ hòa khí thay đổi tỷ lệ hòa khí so với cái tiêu chuẩn của nhà sản xuất thì cũng có thể là sẽ không thể phù hợp với tất cả à, các cái địa hình xe các cái điều kiện hoạt động xe bởi vì một cái xe, cái chế hòa khí hoặc là một cái xe được đưa ra thị trường đối với nhà sản xuất là sẽ phải phù hợp với tất cả người sử dụng tất cả điều kiện thời tiết điều kiện địa hình điều kiện vận hành của xe đó thế nhưng mà nếu mà chúng ta thay đổi như thế này đấy cũng có thể là sẽ phù hợp với ờ, địa hình ờ, bằng phẳng hoặc là thời tiết nắng ấm dẫn đến có thể là dễ khởi động nhưng mà đối với những cái, cái xe mà phải hoạt động ở những cái địa hình nó khắc nghiệt trở tải lại thì cái này thì nếu như anh em nào mà có làm ấy, thì cũng sẽ phải phải phải ờ, theo dõi này để ý này test thật kỹ uh, các cái điều kiện hoạt động như vậy để có phù hợp với việc mà chúng ta thay đổi và can thiệp cái chế hòa khí hay không nếu còn uh, việc sâu xa hơn nữa thì uh, à, anh em có thể là nghiên cứu thêm về những cái bộ chế hòa khí ví dụ như ở đây thì mình có chế hòa khí ga đây là cái chế hòa khí cũng đã được bổ rồi chế hòa khí rất rất cổ của ngày xưa đó thì à, ở đây thì mình nói thì để cho mọi người hiểu cái cách làm thì à, quan trọng nhất là cái đường dích nước gió này chúng ta sẽ khoan ra là bao nhiêu này rồi hạ à, cái g trên cái cái cái, cái chiếu hỏa khí ở trên cái ống thông hơi sức bậc này đi đó là những cách mà mà, mà mình thấy là xôn xao trong cái thời gian vừa qua thì à, để mà làm như thế này ấy, thì mình cá nhân mình thì mình cũng không phản đối nhưng mà cũng không ủng hộ chứ còn à, cái việc mọi người này mà có muốn trải nghiệm và thử thực tế trên cái cái địa hình mà nơi mình làm ấy, thì mỗi anh em cũng có thể là tự tự à, thử xem là cái cái hoạt động như nào có phù hợp à, với những khách hàng của mình hay không đó. chứ còn cách làm thì cũng không có gì là phải à, cầu kỳ rồi bí mật à, như thế nào hết cả thì mong anh em có thể là là là là là, là thử nghiệm và đưa ra những cái à, quyết định của mình trên những à, chiếc xe mà ừ, khách hàng của mình có yêu cầu còn cá nhân mình thì uh, quan điểm của mình thì vẫn bao giờ cũng tôn trọng cái tiêu chí của nhà sản xuất cảm ơn anh nhé